Kính bạch Tam Bảo, hôm nay chư tăng chùa Ba Vàng chúng con theo sự chỉ dạy trên sư phụ và cắt cử của đại tăng, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con xin tụng kinh Phật để cầu bình an cho quý Phật tử cùng bà con nhân dân gần xa. Nguyện cho Phật tử, bà con nhân dân được tam bảo che chở, tai ách tật bệnh tiêu trừ, thọ mạng dài lâu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 Chí tâm đành lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. Chí tâm đành lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. Chí tâm đành lễ thập phương pháp giới thường trụ tám bào. Tình đại chúng an tọa. lương xa nhiệt pháp giới mong ân chư phật hai hồi tận diêu văn tùy sư kiến tường vân thành nhị phương ân chư phật hiện bản thân nam kinh vua ba tư nặc vâng lời phật dạy giảm âm thuở xưa đừng phận thuyết pháp giáo peu beau thăm ngôi thang. trong tất cả thời thầy an lành nguyện chư thượng sư thương nhiễm thọ nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm sau thời thường an lành trong tất cả thời thầy an lành nguyện ngôi tam bảo thượng gia hộ sư thích ca mâu ni tác đại chứng minh chúng con nguyện đem công đức tu tập lục hòa cầu đạo bồ đề trên sư phụ cùng chư tăng ni phật tử chùa Ba vàng cùng công đức lễ phật tụng kinh hôm nay xin hồi hướng đến chư thiên thiện thần hộ pháp Nguyện xin các ngài đồng gia hộ cho tất cả Phật tử, bà con nhân dân, có duyên tụng kinh cùng với chúng con hôm nay theo duyên giác ngộ mà được tai ách tật bệnh tiêu trừ. Oán khiên hóa giải phúc lộc vượng tiến sự nghiệp hiển vinh, trí tuệ tăng trưởng biết ứng dụng lời Phật dạy đạt được chân hạnh phúc. Lời nguyện hồi hướng phương lành tới hết thầy gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại tôn thân,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 Kính thưa quý Phật tử cùng bà con nhân dân, Đức Phật rất quan tâm đến đời sống của người tại gia. Với lòng từ bi, Ngài dạy cho chúng ta cách gieo nhân để được đời sống gia đình hạnh phúc. Dân gian Việt Nam ta có câu bạch tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất. Qua bài kinh trên, Đức Phật dạy có năm việc khiến chúng ta tăng cân đó là một là ăn nhiều lần, thứ hai là ham ngủ, thứ ba là sung sướng, thứ tư là không buồn lo và thứ năm là dỗi rảnh. Muốn giảm cân thì cần bớt ăn và sống đạm bạc thì sẽ có được thân hình gọn gàng và sống lâu. Hơn nữa, chúng ta ai rồi cũng sẽ chết và khi chết thần thức sẽ theo nghiệp đi tái sinh, còn thân xác thì để lại nơi phần mộ. Vì vậy, người trí thì nuôi dưỡng tinh thần, kẻ ngu thì chỉ biết cung dưỡng huyễn thân. Vì vậy, quý Thầy rất mong bà con nhân dân biết ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống để trở thành những người có trí, biết chăm sóc cho đời sống tinh thần của mình để đời nay và nhiều đời sau luôn được hạnh phúc an vui. Vậy nên bà con chăm tụng lại theo video này nhiều lần, không những chỉ đầu năm mà cả năm lúc nào cũng có thể tụng được. Thưa quý bà con, vào lúc 20 giờ ngày mai, quý Thầy sẽ lại tụng kinh, cầu an giúp cho mọi người biết tránh những câu nói cấm kỵ. Kính mời bà con ngày mai cùng vào tụng kinh với quý Thầy.